Xin chào tất cả các bạn Rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình Hiện tại thì à, mình à, đang có mặt tại Cần Thơ nhé các bạn Trước mặt các bạn là một cái à, ngôi nhà đang rất là nổi tiếng ở Cần Thơ Có tên là ngôi nhà gạch men Nhưng mà cái tên ngôi nhà gạch men thì ít được biết hơn Mà cái tên ngôi nhà rát vàng thì được nhiều người biết đến hơn về ngôi nhà này các bạn ạ Thì hôm nay nhân dịp mình ghé Cần Thơ Mình sẽ cùng với tất cả các bạn và bạn Diễm đi vào trong ngôi nhà này xem là à, nghe nói là ngôi nhà là toàn bộ bên trong là rát vàng hết các bạn ạ mình sẽ đi vào bên trong để mình kiếm chứng xem như thế nào nha xin chào bạn Diễm <laughs> à, Diễm không nghĩ là <laughs> ở Cần Thơ mình rất là nhiều địa điểm là nổi tiếng lắm các bạn ạ à, thì ờ, ở đây thì không cái ngôi nhà này nó không nằm phải ngoài ở đường lớn đâu đúng rồi mà nếu mà nhiều khi không để ý thì mọi người cũng không biết luôn cho nên là hôm nay thì sẵn có dịp đi xuống miền Tây thì tụi mình cũng sẽ đi vào trong tại vì à, này là ngày bình thường ở đây thì cũng không có khách gì hết nên là mình tranh thủ những lúc thế này thì mình cũng sẽ đi vào tìm hiểu khám phá để mà khi nào uh, có dịp thì mọi người đến đây thử sẽ biết rồi bây giờ mình sẽ đi vào trong nha các bạn một ngôi nhà thì mình quan sát thấy là nằm ở trong một cái khu phố bình thường các bạn ơi đây này đó hai bên là nhà dân bình thường thôi nhưng mà ở giữa lại có một ngôi nhà có một tên là ngôi nhà gạch men nhưng mà mình và rất nhiều người, ờ, bạn khác đều biết đến ngôi nhà này với cái tên là ngôi nhà rát vàng các bạn ạ tại vì nội thất bên trong là rát vàng hết đó, các bạn nhìn thấy là nó sáng chói lên chưa <laughs> đây ở đây là có bán vé nha các bạn bao nhiêu một vé chị nhỉ dạ là 80 ngàn một vé 80 ngàn một vé mình được tặng một ly nước à tham quan hai khu khu bên đây và khu sân vườn ok đây dạ à, ngôi nhà của mình là mở cửa từ mấy giờ vậy em? Dạ mình mở cửa từ 6 giờ sáng tới 6 giờ tối. 6 giờ sáng à. 6 giờ tối. À chị có hướng dẫn hả? Mình có hướng dẫn khách ờ, đi tham quan không hay là khách tự tìm hiểu ạ? À? Dạ mình tự vô mình mình làm bất cứ gì cũng được. À, à muốn vào tham quan như thế nào tham quan? Đừng có lấy cái gì về là được. Dạ, chúc mình lấy hết nha chị. cảm dạ, ơn em. Ồ các bạn ơi. Wow. <laughs> này nhìn ờ, giống như là sơn màu vàng á bạn Diễm ha. <laughs> à, ở đây thì chủ quán họ nói là những cái màu vàng ý không phải chủ mà là bạn nhân viên ở đây nói là mọi thứ giác vàng mình thì cũng không biết thật hương thế nào nhưng thật sự thấy chói lóa thật sự luôn <laughs> đây là các bạn nhìn nè ở đây là có một con cóc này tài lộc này này là vàng à màu giống ờ, màu vàng 24 ấy ừ. Ôi. Trong này ờ, có mở máy lạnh cho nên là những thấy này thì là trưng bày diệu thấy là rất là nhiều những cái um, tượng đúng rồi này rồi các cái biểu tượng nhiều. đây Phật Di Lặc này các bạn này à. À, xe mô tô này Các bạn nào à, hay đi chùa thì à, sẽ biết về Phật Di Lặc Nhưng mà có một điều chắc là bạn Diễm chưa biết Mình à, tình cờ mình xem một cái clip ở trên mạng các bạn Diễm Thì có sư thầy đó là Phật Di Lặc là chưa có ra đời cơ à, đây chỉ là mới là hình dung của của người trần về về về phật thôi còn phật di lặc là theo tiên đoán là mấy chục triệu năm nữa mới ra đời à, cái thông tin này thì mình không biết luôn á mọi người cứ cứ mặc định là phật uh, di lặc là có rồi đúng không đúng rồi đúng rồi tức là mình cứ mặc định là phật di lặc là đã có trên đời rồi nhưng mà thực ra là phật di lặc chưa ra đời Đó, đây là bức tượng ờ, phật di lặc này các bạn này rất là hiền từ luôn dát vàng nha các bạn <laughs> ở đây lại ờ, tự nhiên ở trong giữa ngôi nhà lại có một cái xe bằng gỗ các bạn ạ mà không phải là dát vàng xe mô tô các bạn ơi nhưng mà cái này là mô hình thôi nha đây là một cái cây gỗ ờ, gỗ thật đó các bạn ạ Đấy. có cái nón là nón dát vàng này đây có giống cái ghế ờ, ghế của vua các bạn ạ nãy giờ mình và bạn Diễm đi thì cũng chưa hình dung được cái gì các bạn ạ à em chào anh ở đây là mình ờ, mà, bắt đầu hoạt động lâu chưa ạ dạ bắt đầu hoạt động mới 4 tháng này à, à 4 tháng để, uh, ờ, hoàn thiện ngôi nhà này thì phải mất 6 năm 6 năm 6 dạ. năm để làm ngôi nhà này dạ. à, cái ngôi nhà này theo mình quan sát thì nó là giống như là liên kết với một cái quán cà phê bên kia à, ngôi nhà này với quán cà phê là du dạ. khách qua lại qua lại đấy. Qua lại cũng chung luôn Chung một chủ đấy. Cái tổ hợp để mọi người không chỉ tham quan không mà còn yeah. Dạ. đi ờ, được ờ, uống nước nghỉ ngơi ấy. Nhưng mà mình đang thắc mắc là ví dụ như uh, mình cũng sẽ là đây là một clip để giới thiệu cho tất cả mọi người uh, ai mà tò mò thì đến để có dịp thì đến để tham quan là mình cũng không biết là nếu mà nói về giác vàng thì là giác theo kiểu là tất cả những đồ đây là giác bề ngoài này hay là như thế nào ha? Dạ là giác bề ngoài rồi xong mà sẽ được phủ một lớp sơn bóng để bảo vệ nó sẽ có những uh, vàng ờ, lá vàng độ tuổi khác nhau à dạ có 18 rồi 24 à dạ. là ví dụ như là với cái này là cũng là vàng rồi đúng không sau đó dạ. sẽ được uh, sơn bóng lên không cái này là đúng rồi mình giác vàng rồi mình mới sơn bóng lên để à. bảo vệ cái lớp à, cho vào nó khỏi bong ra dạ đúng rồi Đấy. Kinh nhờ, vậy là cái này là dát vàng à, vàng thật đó các bạn ạ tại vì nó có một cái lớp sơn bóng lên rồi nên là mình cảm giác có cái gì đó nó hơi kỳ kỳ nhưng mà khi mà nghe anh nhân viên ở đây nói thì mình đã hiểu ra rồi đó. mình cảm giác là nó không có giống như là mình đang sờ vào cái cái lớp cái vàng như là mình hay đeo á đó. thì ra là nó có một cái lớp sơn rồi yeah. Dạ. còn mình có đeo vàng thì mình sẽ so sánh à, à. so sánh sao ta là dạ, mình so sánh ờ, những cái vàng có độ tuổi khác nhau nhưng ở trong phía trong bếp nó sẽ có những cái mẫu lá dùng để giác những cái uh, vàng à, kiểu như là mẫu trưng bày để dễ hình dung đúng không ạ? Dạ. À, dạ. Trời ơi. Đây là cái cây tiền. Đây đây. Cây tiền thì sẽ mang lại ờ, tiền tài cho mình. Cái nền này cũng là dát vàng luôn Dạ cái nền này là gạch được mạ vàng Mạ vàng Dạ gạch sau đó mình mạ lên nói chung là mình ờ, theo mình hiểu là các cái đồ ở đây là mạ vàng bên ngoài đó các bạn ạ gọi là dát vàng đấy dạ đây trong này là vàng thật đó không cái này là những cái, à, cái à đây này những cái lá vàng để ờ, người ta dát lên các cái đồ vật trong nhà này người ta có để trưng bày để các bạn ờ, hình dung nó rõ hơn này đây này mỏng mỏng rồi này các bạn mấy cái miếng giống như là miếng giấy đó gọi là ba lá vàng đấy đây tất cả các sản phẩm là rát vàng không phải là nước sơn màu vàng nha các bạn và đây là cái mẫu để các bạn à, vào đây để các bạn à, xem để hình dung cho nó rõ đây là một cái khu bếp mà mình thấy là từ ờ, các vật dụng luôn đều được mạ vàng hết <laughs> ai nghĩ ra ý tưởng này cũng khá là hay à nãy giờ là mình mới quay dưới này các bạn chưa nhìn thấy trên trần đâu trên trần đây cũng là các cái đồ rát vàng hết này Đấy, son nồi này <laughs> Bà Diễm có muốn lấy mấy cái nồi này về nhà để nấu cơm, ờ, xào rau, nấu canh gì không? Ở đây là thấy có hai bạn nhân viên ờ, giữ rất là kỹ các bạn Cái này giống như là cái nắp đựng ờ, khay mứt Tết đó các bạn rất vàng Cái này những cái này là những quà lưu niệm À có bán luôn à? Dạ có Cái này là bán như thế nào? Dạ bán thì tùy theo sản phẩm Ví dụ như Một cái xe này là bao nhiêu tiền? Xe thì khoảng từ 350 còn con trâu thì 900 mấy Ủa sao rẻ vậy ta? À cái, chắc là cái vàng đó là vàng tuổi ít Có để Ờ, các sản phẩm này ở tuổi khác nhau là riêng sản phẩm quà lưu niệm á, để khách hàng mua được giá chấp nhận được để làm quà chúng tôi sử dụng lá vàng loại không cao cấp à. Đấy, nên là cái giá nó rẻ để cho các bạn tới đây là có thể mua được à. còn những cái đồ mà người ta ừ, trưng bày đây thì cái tuổi vàng nó cao hơn à. vàng nó nó đắt hơn các bạn Đấy. À, rõ ràng như thế cũng dễ đúng rồi mình cảm thấy uh, dễ mua Đấy. <laughs> ở trong này có tháp Eiffel này các bạn này ôi rồi à, trái cây này này trong này là nhiều đồ quá trên bếp kìa các bạn này khổ qua thì cũng vàng luôn các bạn ạ nhưng mà ý là mình không biết là có có có, có mình có thông tin là ví dụ như là ừ, tổng cái cái cái, cái mà chắc cũng không mấy được anh ha dạ, đúng rồi tại vì diễm thấy là quá chưa tiết lộ là tổng giá trị là bao nhiêu tiền à, à. đây mình đi ra ngoài đi à, trong này có cho thuê đồ để các bạn mặc đồ để chụp hình nha dạ đồ cổ trang à, đồ cổ trang đó bạn Diễu có muốn thử không à, thôi để dịp khác hôm nay mình sẽ đi tìm hiểu mình muốn sờ vàng thêm như thế nào thôi còn đồ này để hôm khác các bạn ạ à. à là tổng cộng mình có bao nhiêu tầng ạ à? dạ à, 3 tầng 3 tầng à. À, mình đi lên trên đi à, theo như bạn Diễm ờ, chia sẻ với mình thì à, phong thủy mệnh của mình là hợp với màu vàng các bạn ạ có lẽ là ngôi nhà này hơi bị hợp với mình đấy <laughs> chỉ tiếc là nó là nhà của một ờ, đại gia nào đấy chứ không phải là của mình à, ông chủ này thì ờ, kinh doanh bất động sản à chủ nhà là kinh doanh bất động sản dạ. ồ các bạn thấy ông thảm lót là LV à này gạch này mình để ý nó cũng là một cái gạch mà giống như được đặt riêng ha đấy cũng có những cái giống như là vàng đó các bạn đây hay thật kìa ồ trong đó là các uh... đây ngôi nhà dát vàng vinh quy máy tổ à. còn đây là những cái vật dụng từ phế liệu mình có cảm giác là anh chủ đây có vẻ cũng mê xe dạ. cũng cũng cũng <laughs> mê xe thấy nhiều đồ xe lên đây thì à, cái ánh sáng của bên ngoài nó không có tác động vào nhiều thì các bạn mới cảm nhận được là cái cái màu vàng của nó thực sự là là, là rõ hơn rồi. Ồ, nhà anh Dũng mà để hai cái này là đẹp này. À. Nhưng mà bạn Diễm có chia sẻ mình mình thì không hợp mệnh lắm, bạn Diễm chia sẻ là mệnh của mình là hợp với màu vàng đúng không ạ Diễm? cái này nhưng mà tại vì mở ra cái thời điểm này là đang là lúc dịch ý nó cũng không phải là cái à, mùa cao điểm của du lịch cho nên là các bạn thấy là ở đây trong đây thì ngoài bạn nhân viên ra thì chỉ có mình với anh Dũng thôi chưa ai á còn đây là một cái à, bức tranh à, anh nhân viên nói là tên của nó là Vinh Quy Bái Tổ à, dạ. à bằng vàng luôn nha các bạn dát vàng đấy dát dạ. vàng đấy nếu mà cái này là kỳ công lắm nha ừ. từng cái họa tiết này các bạn nhìn này đây này ở à, ờ, đây này khi mà mình nhìn vào những cái này này mình cảm giác như cái cái vàng này cái cái chất lượng nó tốt hơn này ừ. nó, nó nó cái độ bóng của nó óng ánh của nó mạnh hơn là những cái mình nhìn dưới kia thực ra là ví dụ như với những người à, gọi là tham quan bình thường như mình đi các bạn thì à, có thể nha mình sẽ à, cảm thấy hơi hơi thứ nhất là thấy lạ này thứ trái ngợp về cái cái độ màu vàng rồi những cái độ đây thôi nhưng mà với những người mà dự bị là làm nghệ thuật ấy à, đặc biệt là ví dụ như về cái những cái ngành mà về à, cái này gọi là điêu điêu khắc ha rồi nói chung là về những gọi là những cái này là nghệ nhân họ làm Đúng rồi, à, những nghệ nhân thì hoặc những người họ đam mê về nghệ thuật thì họ sẽ nhìn họ sẽ cảm thấy hiểu hơn về những cái giá trị này là, ờ, tại vì mình thấy ở đây từng cái đồ này đồ đặt này rồi từng cái hình cái tượng mình thấy rất là kỳ công luôn á qua đây nữa này đây bên này còn một phòng nữa wow mình cảm giác giống như là đang ở một cái cái khách sạn dát à, vàng ha và thế mà ở, ở Dubai ấy ha à, có Trời ơi nữa là ở miền Tây thì rất là thích uh, vàng <laughs> ai vậy thì ai cũng thích sẽ thích vàng nhưng mà thường thì văn hóa miền Tây đó là sẽ đeo rất là nhiều vàng à. và đeo vàng nhiều nói chung mình mình cũng là cái sự may mắn ấy các bạn nên là một ngôi nhà này thì em nghĩ là những ai mà thích vàng đến đây thì hình rất là ok luôn đây ở đây có một cái ghế mà khi mình nhìn vào cái ghế này mình cảm giác như là nó cực kỳ là là, là vàng cực kỳ chất lượng luôn mình không hiểu sao có thể là do ánh nắng hay là là như nào đó nhưng mà khi mà mình lên càng lên trên cao này thì mình cảm giác như là cái vàng của nó đẹp hơn ở dưới nữa thì à càng lên cao càng đẹp hơn đúng không dạ. đấy các bạn nhìn này đây là ngay ngay cả cái cái này này khi mà mình nhìn vào cái này thì mình cảm nhận được nó là vàng luôn còn ở dưới kia thì mình nhìn nó hơi ờ, vàng nó ít tuổi nó ít nó hơi ờ, không giống lắm đây các bạn nhìn này à. Ôi. Cái này là ờ. mà quên khu vườn tới ngàn rưỡi mét vuông à. Rồi nhiều cây đồng lá Đẹp thật đấy Đây là những thanh kiếm mà cái gì cũng là dát vàng hết các bạn ạ à, thật ra là đúng rồi như bạn nói là mình ý mình hôm nay là mình kiểu là mình thấy mình trải nghiệm về mình tham quan những cái này là chính thôi nhưng mà nếu mà là khách du lịch sau này ấy sau này khi mà du lịch hoạt động lại mọi người đi tham quan thì mọi người có thể là mặc những cái trang phục ấy đi vào bếp này thì ờ, người ta thoải mái hết mà dạ. à bên này còn cái phòng nữa đây bên này còn cái phòng nữa này ôi chống đồng nè Trời cái ghế này Những cái ghế này là khi mà các bạn à, mặc đồ cổ trang ấy Các bạn có thể ngồi vào đây chụp hình luôn Họ có để sẵn một cái quạt cho các bạn tạo dáng đấy kìa Cái này là cá chép à? Dạ, à cá ba đuôi à? À à, cá ba đuôi các bạn ạ Ôi bằng vàng hết các bạn ơi Trời Đúng là bao nhiêu công sức Anh nói là có thể là mặc đồ rồi mình ờ, kiểu ờ, làm bếp này kia Diễm đang suy nghĩ là Diễm đang dàn hải sản gì Diễm đang Mình mình mua mình chụp hình Giờ mình đi lên trên nha các bạn Ôi các bạn nhìn kìa Mình ờ, đi lên đi ở đây có mấy cái họa tiết chống đồng cũng đẹp quá tầng 3 là hết rồi ha yeah. Dạ. rồi đến đây là mình sẽ có cái một giải nón lá wow, à. đẹp ha ui quốc đỏ rồi à, bác hồ, bác hồ. Rồi, ờ, đại tướng võ nguyên giáp ba cái bức tượng các bạn ạ ba bức tượng này thì không dát vàng nha ở giữa là bác hồ bên cạnh là hưng đạo đại vương trần quốc tuấn bên này là đại tướng võ nguyên giáp đấy nhưng mà mình cũng ờ, hơi tò mò xíu là được đặt trong một cái tủ kính dát vàng nhưng mà ba bức tượng lại không dát vàng các bạn ạ tượng bằng gỗ chắc là chủ nhà cũng có một cái ờ, suy nghĩ riêng khi mà làm ba bức tượng này tượng bằng gỗ nhưng mà gỗ này ờ, chắc phải là chắc là gỗ quý đấy đây à. nó lá Việt Nam nhưng mà dát vàng luôn các bạn ạ <laughs> cái này mà thực ra bây giờ là dùng để để cho khách tham quan du lịch thôi nhưng mà nếu mà ở trong một ngôi nhà như thế này thì không biết là cảm giác như thế nào bà Diễm ha <laughs> mình mình mình chỉ thấy ờ, rất là thắc mắc cho cái việc là ừ, với cái việc mà giá vàng thế này thì thấy kỳ wow. công và với cái số lượng vàng nó như thế nào nó tần thật toàn bộ đây là giá vàng hết thì, cái trọng lượng vàng nó rất là nhiều đây là cái cảnh vuông bếp à à vô bếp trang phục như là tập về Dạ nóng bếp. À, à có cái chảo kìa bà Diễm kìa. Có... có cầm được không anh? Dạ được anh. Nhớ nhớ được luôn. Chảo vàng nha các bạn. Cái chảo này thì Diễm để con bạch tuộc của Diễm vô vừa rồi các bạn. <laughs> À. Chảo này mà ôi đúng là lên trên này là cảm giác như cái vàng nó càng ngày nó càng đẹp hơn các bạn ạ. Các bạn Diễm cầm cái chảo lên là mình cảm giác như đó là giống như là vàng mà vàng 24 á. Đây là có những cái cái khớp mà lá vàng vuông vuông đây nữa nè. À rồi hiểu rồi hiểu rồi. Tức là à, những cái miếng lá lá vàng mà người ta dát vào á thì các bạn vẫn còn nhìn thấy những cái đường này đây là những cái ô này giống như là mình lát gạch nhé nhìn kỹ là bên ngoài là thấy nha các bạn ừ. đây là thấy những cái đường này những cái đường vân nhỏ nhỏ nó còn sót lại thôi với lại là cái à, giống như người ta hay sử dụng à, cái loại mà mặt nạ giác vàng á đúng rồi có những cái miếng thì mình cảm thấy cái độ nhăn này này <laughs> cái độ nhăn nó giống với cái miếng uh, nãy chứ không phải là kiểu sơn không nha các bạn theo bạn Diễm là cái chảo này bao nhiêu tiền <laughs> thật ra thì nó sẽ còn tùy vào cái độ tuổi nữa cái độ tuổi của cái lá vàng nó như thế nào nên là mình thật sự hôm nay không không tưởng tượng được là nếu như là toàn bộ đây là vàng thì sẽ là trọng lượng số tiền nó như thế nào rồi đọc đây là hai cây đao hai cây đao nào ta à đây à đây đây độc nhất của nhà giác vàng đây cây đầu đực và cây đầu cái là vàng à. nói thì sao ạ à? dạ không là sự đặc biệt với gớm đó là nằm ở hai cái cán đao trẻ em dưới 18 tuổi à. không nhìn lâu vào hai cây đao này À thật luôn à À rồi hiểu rồi hiểu rồi hiểu rồi hiểu rồi hiểu rồi hiểu rồi À các bạn ơi Ở đây là trẻ em dưới 18 tuổi không được nhìn lâu và thậm chí là có thể là không được nhìn vào hai cây đao này luôn các bạn ạ. Tại vì đây là hai cây đao đực và đao cái nha các bạn. Bên này là đao cái này, đó, bên này là đao đực này. Đó, đặc biệt nhất là hai cây đao nha các bạn đang <laughs> bạn diễm là đang tưởng đâu là hai cái đao này là đúc nguyên khối bằng vàng cơ nhưng mà thực ra không phải nó đặc biệt và trẻ em dưới 18 tuổi không được nhìn đấy bà nào mà đang dưới 18 tuổi thì không nên xem ờ, cái đoạn này nha với những cái này này với những cái ờ, cái này thì là giống như là những cái thay đồ nắp nồi bình thường của mình nhưng mà sau đó sẽ được người ta mạ mạ vàng lên đấy các bạn này, này đồ bắc cam hả theo em nghĩ thì chắc là đây là cái ngôi nhà duy nhất ở miền Tây và có thể là duy nhất ở Việt Nam mình mà toàn bộ dành để dát vàng hết như này có thể là có những cái lâu đài của các đại gia mà người ta ở người ta dát vàng nhưng mà nó ở một số vị trí nào đó và một số đồ vật nào đó thôi ý ý anh dũng là thật ra là nói về ờ, nhà dát vàng ấy thực ra là vẫn có nhưng mà mình đang nói về góc độ là để du lịch thế này này thì ờ, thì thì là nó hơi hiếm hoi chứ còn thực ra là với những đại gia thì họ dát vàng rất là nhiều luôn á à nhưng mà còn cái này là họ họ giác ờ, toàn bộ để mà mọi người cùng tham quan á đây ở đây có ờ, ôi có súng AK rồi ờ, xe container à, xe này chắc xe của anh Tú xe đầu kéo này các bạn này container nếu mà anh Tú có xuống đây thì nên mua cái chiếc này về làm kỷ niệm các bạn ơi còn bên này là súng AK trong kia khẩu pháo này rồi dép này đôi dép này ở miền Tây mình đi rất là nhiều này có một cái rồi bên này là Ôi Mấy cái ờ, xô đựng nước này cũng rát vàng luôn à dạ. Rồi Tức là cái ờ, vật liệu bằng cái xô này thì cũng là bình thường nhưng như nhà mình dùng thôi các bạn ạ Nhưng mà bên ngoài thì ờ, rát cái cái lá vàng ấy Đấy Nắp xô nắp nồi này Trời ơi ở đây có một cái hồi nãy thì nhiễm quan sát là hầu như là mỗi tầng đều không biết người ta để cho chụp hình như thế này mà mình thấy là làm theo cái kiểu ghế rất là nhiều yeah. Dạ. đặc trưng là mình thấy tầng nào cũng có những cái cái ghế siêu to khổng lồ thế này <laughs> tại vì lúc nãy bạn diễm bỏ qua cái vị trí là thuê đồ á à. chứ thực ra nếu như mà một người bình thường không đi quay clip như mình và bạn diễm này à. thì sẽ dừng lại rất là nhiều nơi để chụp hình Đấy, sẽ mặc những bộ đồ đó vào ở đây có một con heo vàng cái này à. ôi con heo này sao cái cái miệng kỳ vậy ừ. heo đang cười <laughs> heo đang cười à cười vào cái miệng ra như thế này luôn dạ nhiều nhiều vàng quá nên là <laughs> ồ ở trong này mình thấy có một số cái chi tiết nó cũng rất là thú vị nha tại sao nguyên cái giá đao thì bằng bằng vàng nhưng mà cái cây đao thì lại không không dát vàng Đấy, đây này cây đao này thì đang ở inox nha các bạn ngôi nhà thì có tên là ngôi nhà gạch men mà lại <laughs> toàn bộ vàng các bạn hôm nay cũng ờ, không biết là tại sao lại gọi là không đặt tên là ngôi nhà gạch vàng luôn mà lại để là nhà gạch men anh dạ tại những cái mẫu gạch men này đều là nhập về à. à. nhập từ nước ngoài về và mỗi phòng đều có những cái mẫu gạch khác nhau à dạ. tức tức là những cái gạch này là gạch không phải gạch trong nước dạ. mà mỗi phòng là có một cái loại gạch khác nhau luôn và nhập dạ. khẩu từ nước ngoài về hết dạ. ồ à, đây là ban đầu là chú trọng vào cái loại đây này có những người ta đi ta không để ý ờ, những mẫu gạch đúng rồi đúng rồi những vật dụng cái ừ, gì chính xác luôn lại không biết rằng cái sự khó và kỳ công nhất lại là cái những cái, cái mẫu viên gạch ờ, mình ấy mình dán ở ờ, mình dán lên cho nó hàng hòa à đây là bạn điếm này cho bạn điếm xem này trong toilet <laughs> toilet có nhiều đồ vàng lắm cả, ngay cả cái này cũng là vàng luôn ha không cái này chỉ là sơn thôi à cái này là sơn thôi cái này vào rồi đúng không anh ừ cái này bằng vàng không không cái này cũng là mạ thôi mạ thôi khóa rồi khóa rồi khóa rồi bên trong là các bạn thấy là có um, ấm chén gì bằng vàng luôn kìa ừ. Đây, mình đi sang phòng cái này đi phòng bên đây là có long quy và tam thái phật long quy dạ. tức là rồng và và rùa và tam thái phật dạ. đây long quy ôi ôi các bạn nhìn này đầu đầu rồng mà mình rùa à đây đặc biệt cho đó Lông tức là đây là một uh, gọi là long quy đầu rồng và mình rùa các bạn ạ đây này bằng uh, bằng bằng đá hay gỗ đây ta cái này này gỗ nu kháo à nhìn nó bóng quá mình tưởng à linh vật cấm ngồi lên tượng long quy gỗ nu kháo nha các bạn đấy cái này là không có dát vàng đâu nhưng mà đặt trên cái bệ dát vàng bệ này là dát vàng này đây này ừ. đây là dát vàng nha các bạn những cái ờ, gạch này mọi người đi vào đây là để ý những cái đồ màu vàng thôi ít để ý đến cái gạch men như mình nói từ đầu clip á à, ngôi nhà thì ngôi nhà gạch men nhưng mà ai cũng biết đến ngôi nhà này với cái tên là ngôi nhà đắt vàng mà để ý thì đẹp nha đẹp họ tiết của, của, của, của những cái này đẹp mà để nhiều loại thế này mà một uh, gọi là uh, kiến trúc sư người ta người ta cái ý tưởng người ta thiết kế ờ, ý tưởng rồi, rồi gọi là lắp đặt rồi với nhau nữa nó phải ờ, làm sao để cho nó hài hòa nhưng mà có một cái nữa là ờ, mình thấy hay cái một cái chỗ nữa là à, anh chủ chủ ở đây người ta làm nhưng mà giác vàng nó là cái gây điều gây chú ý nhưng mà nó còn tạo ra những cái là có những cái hình tượng này những cái tượng này rồi những cái đồ để trưng bày ở đây rất là ý nghĩa để mà mình đi vừa đi mình vừa tìm hiểu luôn ấy đây bây giờ mình sang cái phòng bên kia đi đây, cái đao này các bạn này. Đó. các bạn nhìn thấy cái gạch dưới sàn này các cái ờ, vân đó cái vân của nó cũng màu vàng đó các bạn ạ gạch đẹp nha thật sự luôn ấy ở ờ, các cái ờ, đường nét này đều có vàng hết các bạn ạ nên là nhìn nó óng ánh óng ánh các bạn nhìn thấy vàng vàng đúng không rất là đẹp luôn đấy này là thanh à, đầu long đao các bạn thấy mà đao hình con rồng ấy đây này đấy đẹp thật tưởng nó 12 con giáp nhưng mà không phải có gà trắng nhìn đẹp thật các bạn mấy cái này mà nếu mà có có có bán chắc là mình nghĩ là sẽ có người mua đấy nhưng mà cái này là đồ của nhà trưng bày rồi là tự gia công có một đội gia công ờ. rồi bây giờ mình đi xuống dưới đi vậy là nãy giờ là mình đi hết 3 ờ, tầng của ngôi nhà này ha nhà có 3 tầng các bạn ạ à, bây giờ mình sẽ được đi tham quan cây Cảnh đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Cây Cảnh và có con trai với à. con rồng Tây Bạch. À. Còn mỗi này sẽ giới thiệu cây Dạ. Nãy giờ đi như này thì bạn Diễm có ấn tượng nhất với cái phòng nào không hay là uh, bị choáng ngợp hết rồi? À, ờ, thực ra là mình cũng không có Ừ, ấn tượng mạnh nhất vẫn là cái màu vàng thôi các bạn tại vì thật ra còn mỗi phòng thì họ lại thiết kế để rất là nhiều tượng nên là đi một lần nữa là chưa vẫn chưa hình dung ra được hết đâu còn cái ấn tượng thứ hai đúng là gạch men ở đây rất là đặc biệt luôn á Đấy, cái phòng à, nãy mình đi tham quan đó bạn trong nó có à, bếp ấy, bếp vàng ấy có thể là với nhiều người thì đây sẽ là cái phòng mà gây choáng ngợp nhất này các bạn này khi mà vừa bước vào đó. ở đây là những cái đồ mà to nhất bên ờ, bên trong là gỗ bên ngoài là vàng Đấy. con rồng uốn quanh một cái cái bình các bạn ạ đây là cây này là cây tài lộc nha mọi người xin lộc đây. nhiều vàng mang về à. <laughs> cây tiền đấy các bạn ạ wow bạn diễm ờ, thử ngồi lên ghế đó thử được không à, ở đây là nếu mà mình mặc đồ là mình được ngồi lên những cái ghế này để chụp hình đúng không? Dạ. Còn Tại... bình thường mình vô mình vẫn ngồi chụp hình. Đấy, các bạn thấy là có cái nệm để cho mình ngồi đó ở đây là không có không ờ, vẫn sờ vào hiện vật bình thường nha các bạn đúng <laughs> rồi cái hình ở khu vực này là mình thấy ở trên mạng nhiều này cái chỗ này là mọi người chụp xe <laughs> xe bằng gỗ các bạn gỗ ờ, này không biết là có phải nguyên khối luôn các bạn ơi đây là nguyên một khối gỗ luôn mà người ta tạc cái này em có cái nón nữa này cái nón này để ai chụp hình đi thì đợi lên hôm nay có một cái cảm giác là mình và bạn Diễm giống như là chủ của ngôi nhà này các bạn <laughs> mặc dù mình là khách thôi chỉ bỏ ra 80 ngàn một người thôi nhưng mà có hai đứa mình vào đây để khám phá tại vì các bạn biết là bây giờ là, là gần như là mọi người lên thành phố hết rồi và có thể là hôm nay mình đi cũng khá là sớm nữa có thể là buổi chiều đó, mọi người sẽ tới nhiều hơn nhưng mà nãy giờ đi thì à, bạn Diễm thấy à, ấn tượng với ngôi nhà này như thế nào có thể chia sẻ mọi người biết không bạn Diễm có đặc biệt thích những món đồ nào trong này không à, mình thích uh, gọi là bộ trong bếp ấy các bạn với lại là ba cái tấm vàng mà để trong cái cái cái gì á hả? <laughs> Tại nói là nhớ chung là nếu mà có dịp mọi người đến đây trải nghiệm Diễm thấy là nếu mình để chụp những cái tấm hình này thì cũng rất là hay tại vì hôm nay là mình cũng không có chụp hình nhiều mà chủ yếu là cùng đi trải nghiệm khám phá coi là có cái gì đặc biệt để à, cho mọi người cùng theo dõi luôn à. Bây giờ mình sẽ đi sang cái khu à, bên kia gọi là khu vườn mà có cây cảnh độc lạ đó các bạn ạ Mình sẽ tạm biệt ngôi nhà rát vàng Cảm ơn à, bạn gái nha <laughs> Đây là cái cái phòng đầu tiên mà lúc nãy mình đi vào nha các bạn Là toàn bộ những cái đồ mà đồ sộ và lớn nhất là để ngay cái tầng trệt này là các bạn vào đây có thể chụp hình và quan sát ngay được ờ, với những cái ờ, bức tượng đồ trang trí ở đây còn bây giờ mình sẽ ờ, đi sang bên kia Đấy, bây giờ mình sẽ đi sang đối diện ngôi nhà để mình xem một số cái cây cảnh độc lạ ở bên này ở trong nó còn rộng nữa đúng không anh? Dạ, bên kia là nhà gửi hết vuông, này mình phải đi qua cầu, hết cầu ở trái thì đi khoảng 10 mét nữa quán nó sẽ bên tay phải của mình. À còn cây cảnh à cây cảnh là bên kia đấy cái khu vực à, vườn cây cảnh độc lạ là đối diện ngôi nhà rát vàng nhé các bạn à trong này là mình trưng bày các cây cảnh độc lạ trong khu vực này Cây này là cái gì ấy Cây phát tài 150 À cây phát tài à? Dạ. à ờ, dương sĩ cổ đại chín nay Dương sĩ cổ đại 9 ngọn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 ngọn chín ngọn đó là chủ nhà đây vừa có sở thích uh, sưu tầm uh, cây cảnh độc lạ mà uh, có sở thích với các cái đồ dát vàng này các bạn ạ. Đây là cây dừa cổ cỏ. Có cái cây này là mình thấy lạ này, cây dừa là đầu tiên mình biết là cây dừa có hai ngọn này. Yeah. Dạ. Mà ngọn nó thấp từ dưới này luôn các bạn ạ. Bạn Diễm ở miền Tây bao nhiêu lâu nay đã thấy cây dừa hai ngọn bao giờ chưa? Chưa, chỉ thấy cây dừa nằm thôi chứ còn chưa thấy cây dừa kiểu này. Đấy. Bên này còn cây chôm chôm. chanh bạch nữa này ở chân vàng à dạ chanh vàng trên này này chân vàng ở trên chân bạch dưới trong này là con chân vàng này các bạn này đó ở dưới đây là một con à, chân bạch này đẹp ha giống như bạch kim á nhiều bạn là sợ nha mà diễm dám cầm ở nhà diễm nó nuôi con chăn nó phải gấp bao nhiêu lần con này luôn rồi đây là con rồng luôn nữa à giống như cái quán những quán cà phê này rồi Komodo gì ha? Không, Iguna. Iguna. Con này là rồng Nam Mỹ này. Nó, nó dữ không em? Con này nó ăn chay à? Dạ nó ăn rau thôi à. Chỉ ăn rau thôi. Dạ. Ồ hay nhỉ. Dễ thương thế. Xin chào nha. Đẹp nhỉ. Bây giờ có cây dừa là ba thân nữa. Ba thân chứ không phải ba ngọn. Hồi ờ, bên kia mới qua ba ngọn nữa. À, à. ba thân thật ra là nếu mà uh, có người diễm nghĩ là các bạn thì sẽ bảo là do là trồng ba cây nữa lên nhưng mà cái này là nguyên cái gốc nó ở dưới này đó có thể là có ba trái hoặc là một gốc ra ba ngọn mình cũng không biết nữa các bạn ạ ờ. tại vì ờ, các bạn thấy này cái gốc dừa này đó cây thiên tuế này các bạn này cây này thì ờ, nó hơi khác so với cây mà khi mà mình đi ở hòn sơn đó ở hòn sơn thì khi mà nó nó nó nó già như thế này ấy, thì nó có một cái màu trắng nhưng mà cây này thì nó màu sẫm luôn các bạn nào có thể xem lại cái clip mà mình đi lên à, cây thiên tuế hình à, rồng ở trên đảo Hòn Sơn đó. Cây này 100 tuổi. Cây này 100 tuổi à? Đó. Đó. Cây, dừa đó có cây thiên tuế rồi. Còn đây là một cái cây dừa mà mình cho rằng là một trong những cây dừa mà nó hiếm nhất mà mình từng thấy các bạn. Hai ngọn thì mình đã đã từng à, từng thấy ở bên kia rồi. Hoặc là ở đâu đó trên một số trang báo nhưng mà ba ngọn thì đây là lần đầu tiên mình thấy nha các bạn. Cây dừa ba ngọn luôn là ba nhánh này á, là sẽ cho ra ba vị dừa khác nhau à. Một vị lợ một vị ngọt một vị chua có trái luôn cái này có có mua uống được không em <laughs> dạ không anh nhiều khách người ta cũng đòi uống đó, mà không đủ không đủ không đủ trái à chỉ để để ngắm thôi chứ không được ăn <laughs> chị ơi thì đụng bị bà các bạn nhìn này ôi trái dừa ồ cái cây này mà ở trong này người ta chăm sóc cũng khá là tốt nên là trái nó bự ha Trái này nó to hơn là cái trái dừa mà các bạn mua uống ở Sài Gòn rất là nhiều nha các bạn. Nó phải gấp rưỡi một trái dừa các bạn hay mua ở ngoài đường để uống á. Mặc dù là có ba ngọn và một gốc. Một gốc này nhưng mà nó vẫn chăm sóc tốt cho ba cái ngọn. Đều có trái hết các bạn ạ. Đây này. Người ta chủ yếu là để cho khách tham quan chứ cũng không có Đấy. để chặt xuống uống mà ta để khô luôn á Đẹp thật các bạn. Ở đây phải nói là toàn cây độc lạ thôi. Những cái cây mà nó lâu năm tuổi nhất này, nó lạ nhất này, dáng nó độc, dáng nó lạ này phải nói là ngoài ngôi nhà dát vàng thì chủ quán ờ, cà phê và ngôi nhà dát vàng các bạn chăm chút cho từng ngóc ngách một của những cái quán cà phê bên này các bạn ơi từng cái bức tường hay là những cái nho nhỏ như này thôi cũng được trang trí luôn các bạn này đó ở đây là một cái ờ, hình bản đồ Việt Nam nha các bạn có Hoàng Sa Trường Sa Phú Quốc đó mấy các, các cái hòn đảo nhỏ Việt Nam mình đều có và các tỉnh thành lớn thì đều có ờ, ký hiệu luôn các bạn này những cái chấm đỏ đỏ đó ở đây có cây cau mà tới 11 ờ, cái ngọn này các bạn này đây một cái thân này xong càng lên trên nó càng ra ngọn này các bạn ơi, tới đây nó chĩa thành hai nhánh lên trên nó chĩa thành bốn nhánh và lên trên kia nó chĩa thành ờ, thêm ba nhánh rồi lên nó lại ra nhánh tiếp nữa các bạn cây cau này phải nói là một trong những cây cau rất là lạ đó bạn diễm ha ở đây còn có khế nè nhãn nè Ờ, mận này seri toàn là những cây mà to nha mà có một cái điều đặc biệt là cây gọi là to này lâu năm tuổi nhưng mà người ta trồng rất là tốt nha wow. cây lá rất là xanh tươi luôn Đấy các bạn thấy là hôm nay mình à, vừa cùng với tất cả bạn đi à, tham quan ngôi nhà dát vàng Nhưng mà có một cái điều thú vị nữa là mình có thể à, tham quan ngôi nhà dát vàng xong Rồi sau đó mình qua bên này mình đi ngắm những cái cây cảnh độc lạ Rồi mình thưởng thức một ly nước Rồi sau đó mình tiếp tục mình di chuyển sang cái địa điểm khác Thì các bạn thấy là ở Cần Thơ mình có rất là nhiều cái khu ờ, để mình đi ờ, du lịch đi ngắm cảnh đi trải nghiệm nhé các bạn các bạn có thể đi chợ nổi này rồi đi ờ, cồn sơn này rồi các cái khu vực khác nữa mà các bạn có thể tìm hiểu thêm đấy à, bây giờ chắc là mình kết thúc clip này đây hả bạn Diễm ha à, với nãy giờ ví dụ như là các bạn tham quan xong á là mình sẽ cầm hai cái vé lúc đầu mình mua mình đi vô đây cà phê à, gọi ly nước nói chung là nói chung tổng thể là buổi sáng các bạn tham quan ngắm cảnh uống cà phê là 80 ngàn nói thế cho các bạn dễ <laughs> vừa được đi chụp hình đi à, ngắm ngôi nhà đất vàng rồi sang bên này ngắm cảnh rồi cà phê nữa còn bây giờ thì mình à, xin phép kết thúc clip ở đây cảm ơn à, tất cả các bạn rất là nhiều đã theo dõi video này bây giờ mình sẽ di chuyển sang một khu vực khác đó là một cái vườn trái dâu rất là là đẹp ở Cần Thơ để mình cùng với tất cả các bạn sang đó tham quan và thưởng thức nha